Xin chào anh chị và các bạn à, Như là lời hứa ở video gần đây nhất thì hôm nay Lan Anh sẽ chia sẻ về cái dự án bất động sản nghỉ dưỡng mà Lan Anh đang phân phối Đó chính là siêu thành phố biển du lịch sức khỏe Nova World à, Chủ đề ngày hôm nay thì sẽ chia thành 3 mục chính Đầu tiên là Lan Anh sẽ cung cấp về những cái thông tin cơ bản nhất dành cho anh chị và các bạn nếu như mà chưa từng nghe về dự án để có được cái nhìn cơ bản nhất, tổng quan nhất thứ hai đó là sẽ nói về các cái giá trị mà khách hàng nhận được khi mà trở thành chủ sở hữu các ờ, bất động sản tại Nova Novaworld hay nói cách khác là tại sao khách hàng cần sở hữu ba nữa đó là nói về các cái điểm trừ nho nhỏ trong quá trình làm nghề cũng như là tiếp xúc khách hàng và tư vấn cho các anh chị và à, quý vị có quan tâm về dự án Trước hết để nói về siêu thành phố biển du lịch sức khỏe nghỉ dưỡng Nova World thì rất tự hào rằng đây là công trình tiêu biểu chào mừng kỷ niệm 100 năm hoạt động của Tổ chức Liên Hợp Quốc tầm nhìn 2045 sáng kiến mô hình thành phố kiểu mẫu MICE tức là kết hợp à, trí tuệ nhân tạo cùng với vốn đầu tư là 5 tỷ đô để biến đây sẽ trở thành điểm đến du lịch hội nghị, hội thảo, thi đấu các giải đấu tầm cỡ thế giới với quy mô 1.000 hecta và độ dài từ bờ biển là 7 km, khá là tương đồng với những cái đường bờ biển như là đường Trần Phú Nha Trang, Mỹ Khê Đà Nẵng hay Thanh Văn Vũng Tàu cùng với những cái công viên trung tâm và công viên biển lớn nhất tại Bình Thuận. ở ờ, trong video ngày hôm nay thì Lan Anh sẽ không nói chi tiết vào sản phẩm đang phân phối đâu mà sẽ chỉ nói những cái uh, sản phẩm nổi bật và ấn tượng nhất ở đây từ phân khu biển sôi động bậc nhất và được bàn giao sớm nhất Florida, tiếp đến là thành phố không ngủ Festival Town và khu compound biệt thự trong sân golf đẳng cấp PGA Golf Villas dãy boutique hotel trên trục đường hàm kiệm dẫn tới uh, kết nối cùng với cả trục cao tốc dầu dây Phan Thiết và khu trung tâm Main Center Nova kế bên khu Santa Monica mang phong cách địa Trung Hải và chợ Ba Tư dẫn ra bến du thuyền đẳng cấp 5 sao. Nếu như mà để kể về hơn 200 tiện ích ở Novago Phan Thiết thì có lẽ là mất cả ngày mất. Vì thế là trong video này Lan Anh sẽ nói về các cái cụ tiện ích. Trước tiên phải kể đến đó là cụ tiện ích về giáo dục gồm các trường đại học cao đẳng chuyên ngành điều dưỡng y tế. Hiện tại thì Nova đã ký kết hợp đồng cùng với cả Đại học Y Hà Nội và Học viện Đào tạo của Mỹ Dukakis. Ở đây thì bao gồm các cái kỹ sư rất là nổi tiếng và có học hàm học vị ờ, cao của Harvard Ờ, sẽ tổ chức các cái summer camp cho các bạn nhỏ và Học viện Golf Academy theo chuẩn PGA không chỉ là dành cho người lớn mà còn dành cho các bạn nhỏ nữa. Hai là cụ tiện ích về y tế và dịch vụ sức khỏe. À, khi mà sẽ xây dựng nên à, có viện dưỡng lão, viện phục hồi chức năng, bệnh viện phụ sản, viện y học cổ truyền, rồi về lưu trữ tế bào gốc và viện thẩm mỹ nữa. Cụ tiện ích thứ ba đó là về giải trí ở đây sẽ bao gồm có các bảo tàng xe hơi này à, công viên chủ đề ngoài trời này bikini beach nơi mà tổ chức các cái lễ hội rất là sôi động các cái club house của từng phân khu cục tiện ích thứ tư nữa đó là về thương mại rất là hay khi ở ngay Nova World cũng sẽ tập trung một cái chợ nông sản đặc sản vùng miền lân cận từ Đà Lạt, Phan Thiết, Ninh Thuận ờ, mà khách hàng không cần phải di chuyển nhiều rồi các cái trung tâm hội nghị thể thao quốc tế, nhà phố thương mại, F&B, trung tâm outlet nơi lưu trú và nghỉ dưỡng từ Golf Hotel Garden Resort đến làng thế giới. Ngay như bây giờ khách hàng đi sai tour và nova Novagur thì cũng đã thấy các cái cụm khách sạn và resort 5 sao đến từ các cái thương hiệu rất là nổi tiếng từ Movenpick này, Novotel này và cả Hyatt nữa tiện ích về thể thao thì bao gồm sân vận động 50.000 chỗ ngồi, sân golf PJ và sân vận động Arena 7.000 chỗ ngồi trong nhà. Đây sẽ là cái điểm đến ở các cái giải đấu khu vực và giải đấu quốc tế phải thống nhất với nhau rằng là Việt Nam định hướng nền công nghiệp không khói với hơn 2.000 km đường biển. Trước đây là phát triển theo cái hướng là làm đẹp từng bãi biển. Nhưng từ 2020 thì định hướng phát triển sẽ là vùng kinh tế du lịch, đưa cả vùng kinh tế đó phát triển lên. Và tầm nhìn đến 2030, chính phủ xác định du lịch Việt Nam là nền kinh tế mũi nhọn với những danh lam thắng cảnh pop là lý do trước tiên vì sao chúng ta cần đầu tư vào Phan Thiết và như cái bài phân tích trước đây thì Lan Anh đã khẳng định với nhau rằng là trong các cái yếu tố ảnh hưởng đến việc tăng giá của bất động sản thì tăng giá nhờ hạ tầng là cái quả tạ lớn nhất, mạnh mẽ nhất đúng không ạ? Lan Anh khẳng định rằng trong những năm vừa rồi thì Phan Thiết Bình Thuận là một trong những tỉnh nhận được nhiều đầu tư công nhất và liên tiếp trong 3 năm 2022 cho đến 2025 thì Phan Thiết Bình Thuận nhận được những cái quả tạ rất là mạnh mẽ khi phát triển hạ tầng, đó là 2022 là sự thông xe của cao tốc Sài Gòn Dầu Dây Phan Thiết, 2023 đó là sân bay Phan Thiết, 2024 đó là sân bay quốc tế Long Thành. Bên cạnh đó thì theo thống kê của Tổng cục Du lịch ờ, năm 2019 thì lượt khách du lịch tại Phan Thiết, Bình Thuận đó là 7 triệu lượt khách nội địa và di chuyển 100% bằng đường bộ. Và chúng ta sẽ tưởng tượng xem khi mà hạ tầng hoàn thiện, khi mà sân bay lên khi mà khách nội địa không chỉ là ở miền Nam nữa mà đến từ miền Trung, miền Bắc và khi mà sân bay quốc tế Long Thành khai trương thì khách hàng có cái sự bùng nổ về du lịch thì khách hàng từ châu Âu, từ Nga, từ các nước uh, tới Phan Thiết thì cái việc là uh, rất là thiếu cơ sở lưu trú và đặc đặc biệt là những cái địa điểm vui chơi giải trí những cái tiện ích hút khách du lịch quốc tế đến. Cô Phan Thiết chính là câu trả lời cho những cái sự thiếu thiếu hụt này chưa ở một dự án nào từ trước tới giờ tại Việt Nam có đầy đủ các cái sự lựa chọn dành cho mọi đối tượng khách hàng à, từ bình dân trung lưu cho tới siêu sang đều có những cái sản phẩm phù hợp từ trước tới nay thì khách hàng khá là quen thuộc với những cái thị trường truyền thống như là Đà Nẵng, Nha Trang hay là gần đây nhất là Phú Quốc khi mà ở đó tập trung rất là nhiều các cái à, à, chủ đầu tư lớn cộng với cả các cái tiện ích và các cái vui chơi sôi động hơn rất là nhiều so với Phan Thiết Bình Thuận đúng không ạ? Thì nay Ờ, khi với sự xuất hiện của Nova World Phan Thiết thế cụ tiện ích không chỉ là phục vụ ở, ờ, ở Việt Nam mà là khách hàng trong khu vực khách hàng theo tiêu chuẩn quốc tế thì điểm qua một vài các cái tiện ích mà cảm thấy rất là tự hào và nổi bật tại đây trước hết đó là sân golf chuẩn PGA sân golf chuẩn đầu tiên là sẽ phải kể đến sân golf chuẩn PGA chuẩn PGA đó là cái giải đấu chuyên nghiệp Mỹ độc quyền tại Việt Nam Nova thì đã đăng ký ờ, với giải PGA từ năm 2019 Tuy nhiên là đến 2023 thì mới có giải đấu đầu tiên khi những cái điều kiện cần và đủ hoàn thiện đó là điều kiện về hạ tầng di chuyển thì phải bằng 100% bằng cao tốc và sân bay sẽ phải có để đón khách du lịch quốc tế. Tiếp theo đó là số lượng về cơ sở cư trú đủ cho hàng ngàn khách hàng. À, bởi vì anh chị biết rằng là trong bộ môn golf hay là à, bóng đá, bóng truyền hay tất cả các cái môn khi mà một golfer đi thì sẽ kéo theo rất là nhiều những cái fan hâm mộ đi theo thì tất nhiên là ở đó tại Nova World đã và đang chuẩn bị đầy đủ các cái cơ sở lưu trú theo đúng tiêu chuẩn cho các cái giải đấu quốc tế đó. Hơn nữa nếu như mình là chủ sở hữu của bất động sản tại Nova World Phan Thiết thì anh chị tưởng tượng rằng là mình chỉ cần ngồi trên ban công nhà và có thể xem được các cái giải đấu mang tầm cỡ khu vực, mang tầm cỡ quốc tế như là môn World Cup Golf chẳng hạn. Đó là chưa kể đến các cái bộ môn quốc tế mà giới trẻ thế giới rất là ưa chuộng như là dù lượn và lướt ván. Đây là hai cái bộ môn rất là tự hào chỉ có địa hình địa thế khí hậu ờ, ở Phan Thiết Bình Thuận thì mới phù hợp. Du khách quốc tế từ Nga, từ Mỹ, từ châu Âu đánh giá rất là cao. Để chơi các cái bộ môn này thì không cần phải có cano kéo như là các cái vùng biển hiện nay. Sau cùng thì Lan Anh sẽ nói về những cái điểm trừ của dự án Nova World Phan Thiết có hoàn toàn đẹp, có hoàn toàn hay như là chúng ta nhìn thấy và Lan Anh đã nói từ nãy đến giờ không ạ? thật ra đây là những cái câu chuyện những cái câu hỏi những cái lăn tăn của khách hàng khi mà quan tâm đến dự án trong quá trình làm nghề cũng như là tư vấn thì có hai cái câu hỏi điển hình mà khách hàng hay thắc mắc về dự án đầu tiên đó là giá của dự án đắt thế trước hết là phải phân biệt giữa giá thấp và giá cao có một cái nghịch lý là đôi khi đắt với rẻ lại không phụ thuộc vào giá cả nghe thì có vẻ ngược đời đúng không ạ dù sản phẩm rẻ thế nào đi chăng nữa nếu không đáp ứng được đúng và đầy đủ những nhu cầu của người dùng thì nó chắc chắn là một sản phẩm đắt và ngược lại nếu như mà sản phẩm đó dù ban đầu đắt nhưng sau cùng có giá trị mang lại thì đó lại là một sản phẩm rẻ hơn nữa là người tiêu dùng bây giờ thì rất là thông thái và có nhiều nguồn tham khảo nên là dễ dàng kiểm tra được các cái thông tin nếu như mà anh chị có đầu tư một miếng đất ở một cái dự án mà ở đó chủ đầu tư họ chỉ làm cái công việc là phân lô bán nền thôi và không xây dựng các tiện ích chung gì cả thì cái mảnh đất đó 5 năm trước tới 5 năm sau thì nó không có gì thay đổi về cái giá trị sử dụng đúng không ạ? Nó vẫn là cái mảnh đất như thế, có thêm cỏ cây mọc lên thôi và giá nếu như mà có tăng thì là tăng chung theo thị trường và à, nhiều hơn mức lạm phát cộng thêm với một chút là sốt đất và tất nhiên là với một cái mảnh đất khi chưa xây dựng cái gì lên không có cái điểm thu hút khách hàng đến thì sẽ không nói đến câu chuyện thanh khoản được thì nó khác hẳn với cả một cái khu <clears throat> mà đã được quy hoạch tổng thể đó là một cái thành phố bài bản đầy đủ tất cả các tiện ích tiện nghi vui chơi giải trí rồi các cái điểm đến hội thảo hội uh, ờ, nghị du lịch trong khu vực cũng như là trong quốc tế như là khách hàng anh chị sẽ chọn ở đâu ạ câu hỏi thứ hai nữa trong quá trình tiếp xúc đó là khách hàng thường nói rằng là sản phẩm của bọn em hơn 10.000 sản phẩm như thế thì bán đến bao giờ mới hết Đấy là nhu cầu sở hữu ngôi nhà thứ hai second home của người thành phố miền Bắc cũng như là miền Nam mỗi ngày một tăng lên. Chưa kể đến dân cư địa phương cũng như là các cái tỉnh thành lân cận khi mà họ đã có những cái thành quả trong sự nghiệp và mong muốn đến ở một cái thành phố biển, những cái nơi ở có tiêu chuẩn sống cao hơn thì cái việc là sở hữu sản phẩm ở đây chưa từng dễ dàng như thế khi mà chủ đầu tư cũng như là ngân hàng cùng liên kết có những cái gói à, tài chính rất là phù hợp với đại đa số mọi người. Cộng thêm là chúng ta cần phải đặt trong tổng thể quy mô 1.000 hecta. Tại Novago Phan Thiết, nó tương đương với khoảng hơn 200 dự án lớn nhỏ của toàn đảo Phú Quốc trong cả thập kỷ theo các cái phong cách không giống nhau. Còn ở đây thì à, thành phố biển này được quy hoạch đồng bộ, bài bản ngay từ đầu. Và chúng ta đang nói đến một đại dự án lớn chưa từng có từ trước tới giờ và tập đoàn đã cam kết đầu tư 5 tỷ đô tương đương với hơn 100.000 tỷ đồng để tập trung mọi nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ thi công nhanh hơn dự tính ban đầu. Không chỉ là câu chuyện 10 năm kiến tạo và xây dựng ở các thành phố biển mà chúng ta đã thấy mà đây là câu chuyện chỉ vòng 5 năm thôi. Thứ nữa là phải nói về sản phẩm ở đây hoàn toàn là thấp tầng từ các liền kề biệt thự ở ờ, shophouse không có các cái tòa cao tầng phần nhiều là một trệt một lầu trong thiết kế trong khi ở các cái dự án khác với quy mô chỉ vài chục hecta thôi nhưng sản phẩm đó là những cái tòa cao tầng xếp chồng lên nhau thì mọi người tưởng tượng là một tòa có thể lên tới vài nghìn căn hộ rồi chi tiết về mặt sản phẩm thì sẽ hẹn gặp lại quý vị và anh chị ở các cái video lần sau xin chào và hẹn gặp lại